tuấn là cái con à, mà đi đỏ to nha anh em <clears throat> mới đánh ở cành kia lâu quá mà nó không chịu đá cho vẫn là cái con đi đỏ to nhá đấy mới hôm nay chơi hệ hữu mọi kiếp mắc cánh được hám nhi ui giời ơi mắc cành này này đắng thế mẹ nó thôi ăn bên kia vậy ui rồi ôi sao lại mắc cành được mấy con này nó không sợ ấy em mặc cảnh đấy chạy lên kia đây cứ dình đá bên này thôi nhưng mà bên này bị vướng chắc chắn nó không nhắm vào đây rồi không chạy mà vẫn đứng lại để đánh mấy phát nó mới ra sang bên kia nào vẫn đánh ở bên này Vậy. đấy đánh bên kia kìa không? ok nha anh em trời mặc cảnh này mà nó vẫn cứ lao về đánh phùng phục này